Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng của VNTV ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay à, xin mời quý vị à, chào đón sự trở lại với một khuôn mặt rất là khả ái của chúng ta đó là cô Lily Thảo Lưu. Cô là Mortgage Loan Officer của công ty Whiteside Lending. Trước hết Vân Anh xin chào Lily. Yeah, dạ, chào chị Vân Anh. Chào ờ, khán thính giả đang nghe đài của VNTV À, Lily trong suốt 2 năm vừa qua chúng ta rất là bận rộn à, ờ, yeah. Dạ. như trên chương trình đôi khi cũng cũng có những cái gián đoạn à, Lily có thể à, một cách rất là ngắn gọn có thể chia sẻ với quý vị trong suốt 2 năm Covid vừa qua thì à, công việc của Lily như thế nào? Dạ, trong uh, năm vừa qua thì thật là một cái điều mình em không có ngờ tới. tới. Dạ là tầm đầu đầu năm 2020 thì nghỉ rồi. Kiểu này ừ. chắc uh, không biết là ừ, công việc của nào mình à? như thế nào nhưng mà bắt đầu tháng 4 2020 thì phân lời nó bắt đầu drop thì khi phân lời nó xuống thì um, mọi người bắt đầu đi refinance mm. và em bận tới giờ luôn wow. <laughs> dạ. mà trong khi Lily thấy đó là covid nó đã phải nói là làm cho rất là nhiều những cơ sở ờ, thương mại là điêu đứng dạ. nhưng mà đặc biệt là à, trong lĩnh vực là mortgage loan cũng như là mortgage thì rất là bận rộn dạ đúng rồi ạ trong thời gian vừa qua mình không ngờ là trong cái <laughs> thời gian đó thì người ta lại mua nhà quá nhiều và và nhà lại quá lên giá phải không? Dạ, hai 2020 thì nó đỡ hơn 2021. Ừ. Bắt đầu 2021 thì ờ, dạ tự nhiên giá nhà nó cứ đi lên và nhất là thị trường của San Diego mình nó vẫn còn rất là hot luôn chị Văn Anh em nghĩ là do cái um, công việc của người ta bây giờ người ta được um, làm ở nhà nè work ừ. remotely so có những người người ta sẽ move về, về San Diego do cái thời tiết của mình nữa dạ thì um, thì trong vòng uh, um, 45 ngày 60 ngày gần lại đây á thì em không hiểu sao <laughs> cái cái giá nhà nó lại càng cứ đi lên wow dạ yeah thành ra là thành ra là rất là market bây giờ có sự biến động rất là nhiều ạ à. giá nhà nó lên là một chuyện rồi nhưng mà người ta lại lại không đủ để cho người mua nữa phải không Lily? Dạ, dạ đó là cái mà vấn đề lý do là tại sao giá nó cứ lên mà người ta vẫn người ta vẫn vẫn vẫn mua đó chị là cái demand and supply bây giờ là supply nó đang vẫn còn low thì em nghĩ là tương lai nếu như mà supply mình có nhiều nó nhiều nhà nó lên hơn á thì cái tình trạng này có thể nó sẽ đỡ hơn một chút lại ừ. nhưng mà bây giờ thì vẫn còn thiếu nhà và người mua thì vẫn còn nhiều nó có chững lại một chút bởi vì cái phân lời bây giờ nó đã lên cao wow, dạ. đó là vấn đề <laughs> à, trong giống như Lily nói trong năm 2020 vừa qua phân lời xuống rất là thấp hai chấm mấy à. dạ ừ. dạ low 2% ừ. dạ và bây giờ đã lên đến dạ hơn 4 chấm rồi ạ à và dạ. không ai biết được là có lên nữa hay không dạ đúng rồi thành ra là cái đó cũng là vấn đề tại họ không biết nó lên bao nhiêu thành ra cũng có nhiều người người ta vẫn try to get in đó chị vẫn còn muốn muốn mua muốn vào mua thì họ sợ nó sẽ đi lên nữa mà nhà nó lên thì họ sẽ càng mất đi cái cơ hội mua nhà của họ dạ yeah. cho nên thật sự là bây giờ không ai biết được là có nên chờ hay không hoặc là mua ngay bây giờ hay không hoặc à, hoặc là sợ nhà nó xuống với kinh nghiệm của Lily nói chuyện với quý vị khán thính giả mà chưa có nhà như thế nào? Dạ <laughs> cái câu hỏi của chị Vân Anh rất là khó, em rất khó. là nhiều người hỏi em luôn là mà khó trả lời <laughs> dạ đúng rồi là <laughs> nên mua hay nên đợi ừ. bởi vì có rất là nhiều luận ý kiến khác nhau thì bây giờ là chị em mình đúng trao rồi. đổi với nhau là là là như là cái cái cái cái ý kiến của mình thôi đúng. nhưng mà còn mà tùy theo cái trường hợp của từng người khách muốn mua nhà nữa Đúng. thì um, nếu như mà mình là first time home buyer có nghĩa là mình chưa có mua nhà lần nào hết và mình muốn sở hữu một căn nhà thời điểm bây giờ thực sự là khó nhưng mà nếu như mà mình đã chuẩn bị sẵn sàng income của mình đã có có đầy đủ rồi giấy tờ đầy đủ thì em vẫn khuyên là cứ nên mua tại vì nếu như mà mình cứ trần trừ thì mình sẽ mất đi những cái cơ hội à, mua nhà của mình trong khi á ờ, những cái người á mà người ta nếu như mà người ta đã có sở hữu nhà rồi và bây giờ người ta muốn mua để đầu tư thì hồ sơ của bọn em về purchase là mua nhà thì bên ờ, investment thì nó ít hơn là tại vì bây giờ oh. mua là họ phải chấp nhận là có thể là bị lỗ dạ yeah. thì thành ra là thành ra là những cái người mà investor là họ muốn đợi họ muốn coi thử cái market như thế nào tại vì nếu như bây giờ có vào thì họ sẽ không có có có hy vọng là chỉ break even nhưng mà cái cơ hội bây giờ lỗ thì nó nhiều hơn tại vì phần lợi nó cả đã lên rồi có điều là cũng vẫn có nhiều investor họ chấp nhận cái điều đó thì họ vẫn muốn họ muốn vẫn họ vẫn muốn vào cái market thành ra là cái câu hỏi này nó rất nó rất là depends on cái cái người mà mà sẽ đi mua nhà đó <laughs> vâng thưa quý vị à, với những người mà chưa có sở hữu cho mình một căn nhà thì à, lúc nào cũng vậy ai cũng nói là phải có an cư thì lạc nghiệp dạ, khi rồi. chúng ta có một căn nhà rồi thì à, cái à, sự nghiệp của chúng ta nó mới trên đà phát dạ. triển được phải không dạ, Lily vâng, dạ. cho nên nếu mà quý vị nào chưa sở hữu riêng cho mình một căn nhà thì quý vị cũng có thể à, tư vấn với lại à, cô Lily Thảo Lu, cô là mortgage loan officer cũng như là cô có làm việc với nguyên một cái team yeah. Dạ. trong đó với những người là làm mà broker về địa ốc rất là dạ. yeah. kinh nghiệm có thể tư vấn cho quý vị và đặc biệt là trong cái thời điểm này á, thì không phải giống như là nhà của năm sáu năm về trước yeah. mà dạ. mình có nhiều sự lựa chọn phải yeah, không Lily? Rồi. Um, yeah. Dạ. Cho nên à, một lần nữa quý vị có thể gọi cho Lily à, bất cứ lúc nào với số điện thoại là 619 777 0979 phải không Lily? Yeah, yeah. À, như vậy giờ hồi thời gian về trước á, không phải là người ta mua nhà không nữa mà tại vì tiền lần thấp cho nên có rất là nhiều người refinance nhà. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì coi như là Lily đỡ bệnh hơn lúc trước ha hay là yeah, dạ, hay là vẫn bệnh vẫn bệnh <laughs> là làm và làm mỗi ngày em nhận được uh, cũng rất là nhiều cuộc điện thoại để hỏi về pre-approval mm. letter có nghĩa là họ vẫn muốn biết là mua nhà bây giờ thì họ mượn họ muốn mua nhà thì họ mượn được cái loan khoảng bao nhiêu à. dạ thì em mới thấy là um, thực sự người người Việt Nam của mình á <laughs> em cũng ngạc nhiên là là dù cho cái hoàn cảnh như thế nào <laughs> vẫn có khả năng là mua Hay nhà quá dạ mm. dạ um, nhưng mà sẽ khó hơn so với lại trước đây bởi vì cái giá nhà thì càng lúc nó sẽ càng ờ, nó càng keo hơn mà thường mà mình save cái tiền đó down payment đó, thì mình save đủ cái khoản tiền đó thôi Đúng mà rồi. bây giờ nó nó cái cái cái gap nó càng lên hơn đó chị thành ra là họ phải nhờ gia đình help thêm hay là ừ. họ phải họ phải đợi thêm một khoảng thời gian nhưng mà càng đợi á, thì thực sự là market bây giờ là em không có biết em expect như thế nào luôn vâng thưa quý vị trong thời gian vừa qua sự biến động về ngành địa ốc anh nghĩ là ở khắp nơi chứ không phải ở California yeah. San dạ. Diego nhưng mà đặc dạ. biệt San Diego thì uh, chúng ta uh, lúc nào cũng mệnh danh là một cái nơi có khí hậu rất là tốt cho nên sẽ sẽ là cái nơi attract nhiều người tới nhất yeah. Dạ. um, như vậy Lily mua nhà nhà thì cao à, tiền lời cũng cao mà thực sự ra là một căn nhà như vậy có bao nhiêu cái offer nữa <laughs> rất là khó như yeah. vậy Lily có những cái tips những cái um, um, cách gì để mà có thể chia sẻ với quý vị khán giả làm sao mà chúng ta có thể có những cái tips mình có thể win cái offer mình mua được căn nhà dạ à, cái bước đầu tiên là người khách phải chuẩn bị giấy tờ đầy đủ khi mà liên lạc với lại người loan officer so cái người loan officer ở đây là đóng cái phần rất là quan trọng ạ à. có thể là em hoặc là có thể mấy anh chị làm ừ. loan ừ. dạ community của mình thì cũng có nhiều anh chị làm à, bên lĩnh vực mortgage ừ thì um, sau khi mà người loan officer chắc những cái giấy tờ đầy đủ của mình và cho mình cái pre-approval letter có nghĩa là trên cái cái cái letter đó là sẽ để là mình có thể mua nhà được cái giá là bao nhiêu down payment bao nhiêu và cái loan là bao nhiêu thì cái người agent mới có thông tin của của của mình để mà dẫn mình đi coi nhà và đồng thời á là bây giờ những cái người seller agent đó chị agent mà đại diện cho bên seller đó thì họ thường phải điện thoại cho bên uh, cái người làm loan ừ. để xác minh thử là ok có đúng như những cái cái gì mà mình đưa trong cái lá thư của pre-approval letter hay không thì bên người làm loan phải có đầy đủ giấy tờ để mình đưa qua một cái là cái người kia ô so bên này họ làm việc nhanh chóng gọn gàng thì thì cái offer của mình á nó họ sẽ họ sẽ favor hơn và cái khả năng mình win cái offer nó cũng cao hơn và một cái nữa là cái timeline ừ. dạ cái timeline mà để đóng một cái bộ hồ sơ của bên em á thì có hồ sơ em đóng một tuần hai tuần ba tuần là max dạ tại vì á uh, thực sự á, là bây giờ mình mình offer mình khi khách đi offer họ phải compete với rất là nhiều những cái người buyer khác và để mà có vài người á là họ even là cash chị vẫn có nhiều vẫn có ừ. nhiều người là cash buyer thì chị Văn Anh biết tại sao là chị Văn Anh có nghĩ là cái người mà mua tiền mặt với lại cái người mượn loan bây giờ nó giống nhau không hay là chị Văn Anh ờ, chị Văn Anh nghĩ là họ vẫn còn ờ, thích cái người mua tiền mặt hơn không trong cái thời điểm này à, thưa quý vị Văn Anh không phải là người chuyên viên trong cái lĩnh vực này nhưng mà Văn Anh đoán là chắc người ta thích người cash dạ hồi xưa tới giờ cash là nào lớn là king ừ. nhưng mà bây giờ thành ra những cái người mà đi mua tiền mặt á nếu như mà họ còn có cái suy nghĩ đó mà họ offer thấp hơn với cái giá wow. mà list á thực sự họ vẫn không có win được cái offer Ooh. nhưng mà trước đây thì giá yes, ừ. khác tại vì nó ừ. nhanh hơn á ừ. chị không có càng liên quan tới hồ sơ loan à. nhưng mà bây giờ thì miễn gì cái bộ hồ sơ loan nó clean và cái offer mà nó cao á thì thì người seller vẫn vẫn muốn à. chọn cái người mà mà offer cao hơn ạ à. tại vì cái bộ hồ sơ loan của bạn em mà nếu như mà clean á thì đóng cũng rất là nhanh thành ra là cạnh tranh với lại những người mua tiền mặt là không thành vấn đề oh, yeah. wow. quý vị hãy uh, để cho Lily có cơ hội phục vụ quý vị một lần nữa số điện thoại là 61977700979 khi quý vị có tất cả những thắc mắc hoặc là có ý định um, mua một căn nhà thì quý vị cũng có thể tham khảo miễn phí với uh, uh, Lily Thảo Lưu cô rất là vui để được giúp quý vị sở hữu một căn nhà như mơ ước phải không Lily? Yeah, yeah. Yeah và trước khi ờ, chúng ta chia tay ngày hôm nay thì ly ly có một cái gì chúng ta wrap up uh, cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay dạ yeah. Dạ, yeah, um, Lily xin chúc, uh, chúc khán thính giả nghe đài VNTV chúc chị Vân Anh là sức khỏe đúng cái đó quan trọng nhất dạ quan trọng nhất là dạ. biết là Covid bây giờ cũng đỡ rồi nhưng mà mình cũng vẫn phải luôn luôn cẩn thận và luôn luôn may mắn bình an trong cuộc sống có sức khỏe thì chúng ta mới làm được uh, nhiều tiền và có nhiều tiền thì chúng ta mới mua được nhà để sở hữu một căn nhà mơ ước và một lần nữa xin quý vị không quên gọi cho Lily Thảo Lưu từ công ty Whiteside Landing 619 777 0979 Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Cảm ơn Lily. Dạ, Chúc quý vị một ngày bình an.